những thành phần này có tác dụng đốt cháy calo lên tới 33%. Bên cạnh đó, chất EGCG trong bột trà xanh còn giúp tiết ra hormone CCK trong ruột. Loại hormone này sẽ tạo ra cảm giác dạ dày đã đầy khi bạn ăn. Đồng thời, chất epigallocatein gatec có trong bột trà xanh là một hoạt chất giúp tiêu mỡ, đốt cháy chất béo, đặc biệt là chất béo làm béo bụng và các vùng mỡ thừa rất hiệu quả. Ngoài ra, lượng vitamin C dồi dào cùng chất xơ có trong bột trà xanh cũng là những tác nhân giúp quá trình đốt cháy mỡ thừa diễn ra nhanh hơn. Vậy giảm cân bằng bột trà xanh thực hiện như thế nào sẽ đem lại hiệu quả cao nhất? Mời các bạn cùng tham khảo trong video sau nhé! Ở phương pháp này các bạn cần chuẩn bị cho mình những nguyên liệu sau. Thứ nhất là một ít bột trà xanh. Bột trà xanh các bạn có thể mua được ở các quầy tạp hóa hoặc các siêu thị trên toàn quốc. Nguyên liệu thứ hai là một ít mật ong. Và cuối cùng hãy chuẩn bị thêm cho mình một miếng chanh tươi Đây là ba nguyên liệu mà chúng ta cần Cách để chúng ta thực hiện như sau Đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị một chiếc cốc Và chúng ta sẽ cho khoảng tầm một thìa bột trà xanh vào Với một thìa bột trà xanh này thì các bạn đổ cho mình một ít nước đun sôi vào. Nước đun sôi ở đây tốt nhất là chúng ta sẽ để nhiệt độ khoảng tầm 50 đến 70 độ C. Các bạn đừng để nước quá nóng. Một thìa bột trà xanh này chúng ta sẽ đổ khoảng tầm 150 đến 200 ml nước. Sau khi đổ vào chúng ta khuấy để cho bột trà xanh hòa tan vào trong nước. Tiếp theo, bạn hãy cho vào khoảng một thìa mật ong. Và cuối cùng, hãy vắt lấy nước cốt của nửa quả chanh tươi cho vào cốc nước trà xanh. Giờ thì bạn đánh đều tay để cho ba nguyên liệu của chúng ta hòa quyện, tạo thành một cốc nước đồng nhất là được. Đây chính là sản phẩm cuối cùng mà chúng ta cần các bạn này Rất là nhanh phải không? Mùi trà xanh rất thơm và quyến rũ các bạn ạ. Mùi chanh thì rất là thơm mát. Cốc nước này rất là quyến rũ. Và đây chính là sản phẩm cuối cùng mà chúng ta cần. Với cốc nước này thì mỗi ngày bạn nên uống sau bữa ăn sáng hoặc là bữa ăn trưa khoảng 30 phút. Bạn nhớ là phải uống sau bữa ăn đấy nhá. Nếu như bạn kiên trì thực hiện phương pháp này mỗi ngày, bạn sẽ nhanh chóng có được thân hình như ý. Sau đây sẽ là lý do vì sao bạn sẽ bỏ qua thói quen uống cà phê vào buổi sáng mà thay vào đó là uống một ly trà vào buổi sáng. Các chuyên gia cho rằng trong bột trà xanh có chứa chất caffeine, nó có tác dụng giúp tinh thần của chúng ta tỉnh táo suốt ngày dài. Chưa hết, trong bột trà xanh còn giúp cơ thể không bị đuối sức do thiếu chất bởi chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể, cũng như giúp lượng đường trong máu được cân bằng, nâng cao hệ miễn dịch của cơ thể. Đây chính là những lý do vì sao bạn nên học cách giảm cân nhanh và an toàn từ bột trà xanh. Tuy nhiên, cách giảm cân bằng bột trà xanh chúng ta cũng cần lưu ý cho mình như sau –